học ngày hôm nay sự rơi tự do để chưa các và chúng ta vào phần đầu tiên đó là phần một lớn một lớn chính là phần lý thuyết và với phần lý thuyết này thầy cho chúng ta bắt đầu đi vào các thí nghiệm nhé phần một nhỏ sự rơi của các vật trong không khí thầy có vài thí nghiệm chúng ta cùng nhìn đến đây chúng ta thực hiện thí nghiệm thí nghiệm thứ nhất thả một tờ giấy và một hòn sỏi một tờ giấy và một hòn sỏi ở đây thầy không có hòn sỏi, thầy lấy một viên phấn. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Ở đây thầy có một tờ giấy A4, tờ giấy trắng A4. Được chưa các em? Và một viên phấn màu vàng thầy để cùng độ cao. Chúng ta hãy nhìn thí nghiệm, thầy thả hai tay cùng lúc này, thả ra. Đó, viên phấn đã rơi nhưng tờ giấy vẫn còn bay lơ lửng. Được chưa ạ? Đó nhá. Rồi, chúng ta tiếp tục với thí nghiệm tiếp theo. Một thí nghiệm tiếp theo. Đó là thí nghiệm thứ hai thả tờ giấy vo tròn lén chặt và một hòn sỏi hòn sỏi và phấn đấy đúng nhỉ đây thầy đã chuẩn bị sẵn rồi ở đây thầy có một tờ giấy A4 thầy vo tròn lại như thế này và viên phấn màu vàng vừa lấy thôi đúng chưa thí nghiệm thứ hai này thầy sẽ cùng thả cùng một lúc vẫn là tờ giấy đó nhé ta rõ ràng là tờ giấy về khối lượng thì đều nhỏ hơn phấn này rồi đúng không ạ nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu thả ra tờ giấy được vo tròn lén chặt lại so với viên phấn của chúng ta chúng ta hãy thả nhá nào hãy nhìn xem ta hãy nhìn nhá thả lạo ta thấy gì ạ hai vật dường như rơi cùng một lúc hai vật dường như rơi cùng một lúc nhớ nhá cùng một tờ giấy khối lượng của tờ giấy nhỏ hơn so với khối lượng viên phấn nếu tờ giấy được phẳng thả cùng với viên phấn thì tờ giấy còn bay hơn được viên phấn đã chạm xuống rồi đúng chưa còn sao khi tờ giấy được vo tròn thả cùng với viên phấn thả cùng với viên phấn thả cùng một nút xuống thì hai vật dường như rơi cùng một nút được chưa chúng ta sẽ tiếp tục ngay với thí nghiệm thứ ba chúng ta tiếp tục với thí nghiệm tiếp theo thí nghiệm số 3 thả hai tờ giấy cùng kích thước một tờ thì vo tròn và một tờ thì để phẳng đúng không ạ chúng ta hãy nhìn đây thầy đã chuẩn bị đây rồi nào đây một tờ giấy được vo tròn và một tờ giấy để phẳng chúng ta hãy nhìn xem thầy thả cùng nốt nhá nhìn nhìn chú ý này điều gì xảy ra các em à cùng là tờ giấy nhưng một tờ giấy vo tròn và một tờ giấy để phẳng thì tờ giấy vo tròn đã rơi nhanh hơn rơi nhanh hơn đây là các thí nghiệm thầy thể hiện sự rơi của các vật trong không khí không khí là sống hàng ngày này ta thấy là gì ạ rõ ràng không phải cứ vật lặng là rơi nhanh hơn đúng không ạ rõ ràng một tờ giấy phẳng với một viên phấn thì viên phấn rơi xuống trước nhưng vẫn là tờ giấy đó